Bamboo. tam kỳ nghiệm chứng dương nhược tan tháng ngực kia mạc năng tầng năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giáo năng tư thứ đạo tràng như đế châu thập phương chư phật ảnh hiện trung ngã thân ảnh hiện chư phật tiền đầu diện tiếp túc quy chí tâm đảnh lễ nam mô tần hư không biến pháp giới có hiện vị lai thập phương chư phật tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tam đanh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngư bổn sư thích ca mâu ni phật đường lai hà sanh di lạc tôn phật đại trí văn thù sư thời Bồ Tát Đại hành phổ hiền Bồ Tát Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hồi Thượng Phật Bồ Tát Chí tâm đành lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát giọt à, nước à, trong sạch à, đầu cành dương chi rơi thăm tân cả toàn cõi tam thiên tánh à, chân à, không à, đức dùng đủ tam lợi ích hết thầy nhân loại chưa thiên làm cho pháp giới thanh tình liên trữ tội nghiệp sạch hết oan khiến lửa ngọn đó rừng biến thành sen tâm đại bi chủ à, nguyện lực sâu dày tương hảo thân à, nghìn tay trang nghiêm phổ hộ tiền nghìn măng sáng người soi muôn nẻo à, mật ngữ phô bày trong thần bi tâm khơi dậy giữa vô tâm ma khiến con sớm tròn các mong cầu vinh viễn diệt trừ bao tội chướng long thiên thành chung thượng gia hồ tam nghìn tam muội trọn quân tu thọ trì thân con quang minh tràng thọ trì tâm con thần thông tạng rửa sạch trần lao nương biển nguyện siêu chứng bồ đề phương tiện môn con nay xưng tùng thể quê y a sở nguyện như lòng thấy tròn đủ a nam mô đại bi quan thế âm nguyện con trong thông ngân thấy pháp ma nam mô đại bi quan thế âm nguyện con sớm chứng măng trí tuệ Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Ma nguyện con trong độ hết muôn loài Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Ma nguyện con sớm tròn phương tiền khéo Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm ma Nguyện con chấm lên thuyền bán nhã Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Nguyện con sớm vượt qua bể khổ Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm a Nguyện con trong trọn giới định đạo Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm a Nguyện con sớm lên đỉnh nghiêng bàn à, nam mô đại bi quan thế âm nguyện con trong đền nhà vô vi Nam mô Đại Bi quang Thế Âm Ma nguyện con sớm đồng thân pháp ma tánh nguyện con nhìn núi đau núi đau từ gáy đổ nguyện con nhìn bát dầu Vạt dâu tử khô cản Nguyện con nhìn địa ngục Địa ngục từ tiêu diệt Nguyện con nhìn ngã quỷ Ngã quỷ từ nó độ Nguyện con nhìn tu la tâm tự dầm tắt nguyện con nhìn sung sinh à, tự chứng thành đại trí à, nam mô đại bi hồi thượng phật bồ tát Nam mô Đại Bi hồi Thượng Phật Bồ Tát à, Nam mô Đại Bi hồi Thượng Phật Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hăng ra đăng na đa ra già già nam mô a rì gia bà lô yết đề Hương bán ra gia bồ đề tan đó bà gia ma ha tan đó bà gia ma nga ca lô ni ca gia hạng tan bàn ra phan về sô đắng na đang có nam mô tân kiên lần đói mong ma rì gia bà lô yên đi thân phận ra lăng đà bàn Nam mô na ra tấn trì hê rì ma nga bàn đa sa mê tán bà a tha đầu du bằng a thề dựng tán bà tạng đa na ma bà già ma phàn đạn đầu đát địa thang an bà lo e lo ca đê ca ra đê di e rê ma ha bồ đề tăng đo tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma e rê đà dựng cầu lô cầu lô yết mong đồ lô đồ lô phan xà gia đình ma nga xà gia đế đà ra đá ra địa rị ni thân vẫn ra gia gia ra gia ra ma ma phạn ma ra mụn đế lệ ấy thật na thật na ra sâm phật ra xá lời phạn ra phạn sâm phần ra xa giang ô lô ô lô ma ra ô lô ô lô ê rê ta ra ta ra tân rê tân rê to ro to ro bồ đề già bồ đề già bồ đa già bồ đa già di đê rê già na ra cấn rê địa rê sắc ni nang ba dạ ma ta bà ha tân đa dạ ta bà ha ma ha tân đa dạ ta bà ha tân đà du nghệ tân bàn ra dạ ta bà na ra cận trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng bùng cư giá ta bà ta bà ma tân đa già ta bà nga giảng kiến ra tân đa già ta bà nga ba đà ma tân đa già ta bà na ra cánh ti bàn đà ra già ta bà ma bà lời Hằng hiệt ra già ta bà Nam mô hẳn ra đáng na đa ra già già Nam mô a rệ gia bà lô yên đi thương bạn ra già ta bà Tân điện đô mạng đa ra ban xà già ta bà an tân điện đô mạng đa ra bàn xà già ta bà an tân điện đô mạng đa ra bàn xà già ta bà đại tư đại bi thương xót chúng sinh đại đại sang cư vương muôn loại hào quang diệu tướng dùng từ trang nghiêm chúng con chi thành quy đảnh lễ nam mô thầm phương thượng trụ tam bảo Nam mô Thầm Phương Thượng Trụ Tam Bảo Nam mô Thầm Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tịnh khẩu nghiệp chân ngon tu rề tu rề ma ha tu rề tu tu rề ta bà tu rề tu rề ma tu rề tu tu rề ta bà tu rề tu rề ma tu rề tu tu rề ta bà tịnh tam nghiệp chân ngôn an ta pha ba pha thuần đà ta pha đăng ma ta pha ba pha thuần đồ a mạng ta pha ba pha thuần đà ta pha đăng ma ta pha ba pha thuần đồ a mạng ta pha ba pha thuần đà ta pha đăng ma ta pha ba pha thuần đồ a mang tổ địa chân ngôn nam mô ta mang đa bụng đa nam mạng đồ rô đồ rô địa ri ta bà Nam mô tam mang đa môn đà nam mang đồ ro đo ro địa rì ta ba Nam mô tam mang đa môn đà nam mang đồ ro đồ ro địa rì ta ba Phổ cung dường chân ngôn ngang ngang ngang nắng tam ba phá phiền nhật ra hồng ngang ngang ngang nắng tam ba phá phiền nhật ra hồng Tăng nga nga nắng tam ba và việt nhất ra hồng kính lại đứng thế tôn quy can phận đà nay con phát đại nguyện trì tôn kinh phổ môn trên trà bốn ngăn nàng dưới giúp ba đường cồn những người thấy nghe được đều phát tâm bồ đề thực hành hành trí tuệ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 người cao xa trăm ngàn vàng kiếp khó mà gặm đường nay con thấy nghe lại đường thọ trì nguyện câu thấu hiểu ý thật của phần Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Kinh pháp hoa phẩm hai lâm quang âm đại sĩ về đại sĩ toàn diễn vào lúc bấy giờ bồ tát vô tận đi đứng dậy coi chỗ mình ngồi trần vai áo bên phải chầm tay hướng về đừng thế con mà thưa bành đừng thế tôn quan âm đại sĩ vì lý do gì mà danh hiệu là quan thế âm đừng thế tôn dạy bồ tát vô tận y Thiện nam tử vô số chúng sinh bị mọi sự đau khổ nghe nói đến quán âm đại sĩ mà một lòng trì niệm danh hiệu của ngài thì đại sĩ từng khăn nghe thấy âm thanh ấy và họ đường thoáng cả Trì niệm danh hiệu quan âm đại sĩ thì vào lửa giữ lửa ấy không đốt được Và đó là do thần lực của vị đại sĩ này Nếu bị nước lớn trôi cuồng mà trì niệm danh hiệu quan âm đại sĩ thì từng căn được chỗ nương càng trăm ngàn vàng ngưng người vì kiếm bàn vàng lưu ly xa cử mà nào sáng ngô hồ phân trấn cho và những thứ quý báo cùng loại nên ra biển cả Giả dạ sư bị trần do dữ làm u am mặc biển và bầu trời thôi ba thuyền tàu xa vào đào quân la xa trong những người ấy đến nỗi chỉ có một kẻ trì niệm danh hiệu quán âm đại sĩ những người ấy cũng vẫn thoát được cái quả la sang vì những lý do như vậy mà vì đại sĩ nay danh hiệu là quan thế âm người nào sắp bị hầm hình Ma tri niệm danh hiệu quang âm đại sĩ thì giao gầy trong tay đao phù từng khăn gáy ra từng đoạn và người ấy thoáng được già sư đầy cả đại thiên thế giới là già xoa lá xoạc muốn đến hại người nào mà nghe người ấy trì niệm danh hiệu quảng âm đại sĩ thì những quy dự này không thể nhìn người ấy bằng măng dư hoan chí làm hại bất cứ có tội không tội người nào bị gông cùm sinh buồn ma tri niệm danh hiệu quang âm đa si ti những hình cô ấy đứng và hóng cá và người này từng thi thoát được già xứ đầy cả đại thiên thế giới là giặc cướp có người cầm đầu một đoàn người đi buông mang cẩm vàng ngọc quý giá mà đi qua con đường nguy hiểm trong đoàn ấy có kẻ núi ca thiện nam tử đừng sợ chúng ta nên ít lòng mà trì niệm danh hiệu quan âm đại sĩ vì đại sĩ này có thể ban cho mọi người sự không sợ hãi Chúng ta trì niệm danh điều đại sĩ thì sẽ thoát được dằn cướp trên con đường này Đoạn người đi buông nghe nói thì đồng thanh mà niệm Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Nhớ xưa tri niệm danh nếu đại sĩ mà từng khăn thoát được vô tận ý thân lực quán âm đại sĩ đồ sổ đến như thế ấy ai có tình đã dâm mà thường xuyên trì niệm tôn kính quan âm đại sĩ thì thoát được tình này ai có tính đa sân mà thường xuyên trì niệm tôn kính quan âm đại sĩ thì thoát được tình đây ai có tính đa sĩ mà thường xuyên trì niệm tôn kính quan âm đại sĩ thì thoát được tính này vô tận ý quan âm đại sĩ có thân lực vĩ đại in lời rất nhiều như vậy do vậy mà mọi người nên thường xuyên tâm niệm đại sĩ Nữ nhân nào muôn cầu con trai mà lệ bài yên cùng quan âm đại sĩ thì xin được con trai vừa có phước đứng vừa có trí tuệ nữ nhân nào muốn cầu con gái mà lệ bài yên cùng quan âm đại sĩ thì xin đưa con gái đoan chinh đẹp có gông rễ phước cái đừng gieo trồng trong đời trước và đường mọi người mến trong vô tận lý quan âm đà sĩ có thần lực như vậy ai tốn kinh lệ bái thì được phước chứ không phải vô hiệu quả vì lý do này mà mọi người nên trì niệm danh hiệu quán âm đa sĩ vô tận thì ai trì niệm danh yêu liền vị bồ tát nhiều bằng hằng hà xa và suốt đời yên cung đồ ăn đồ uống đồ mặn đồ nằm ba giường phẩm thì ông nghĩ thế nào thiện nam mai thiên nữ ấy được phước nhiều không râng nhiều bành đừng thế tôn bồ tát vô tận y thưa như vậy và đừng thế tôn lại nói ai trì niệm danh nhiều quán âm đại sĩ và đến nỗi chỉ lấy ba yên cũng được một thời gian mà thôi phương hai người này với phương hai người trước chính xác đông đẳng không khác gì nhau và hương thù đến trăm ngàn vạn ngưng thời kỳ cũng vẫn không thể cùng tầng Vô tận ý trì niệm danh hiệu quang âm đại sĩ được phước không có số lượng và không có giới hạn như vậy Bồ Tát vô tận ý lại thưa bạch đừng thế tôn quang âm đại sĩ Vô quá thế giới khám nhận này như thế nào Đại sĩ thuyết pháp như thế nào Cho chúng sinh phương canh thinh nghi của đại sĩ là như thế nào Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát vô tận ý tiền nam từ người ở thế giới nào nên qua đổ bằng thân in phân đà thì quan âm đại sĩ biên thể thân hình ấy mà thuyết pháp người nào nên qua đổ bằng thân hình duyên giác thì đại sĩ biên thế thân hình ấy mà thuyết pháp người nào nên quá độ bằng thân hình thánh văn thi đại sĩ biên thể thân hình ấy mà thuyết pháp người nào nên quá độ bằng thân hình phạn vương thì đại sĩ biên thể thân hình ấy mà tuyên pháp Người nào nên qua đổ bằng thân hình đế tinh thi đại sĩ biến thể thân hình ấy mà tuyên pháp Người nào nên qua đổ bằng thân hình tự tài thì đại sĩ biến thể thân hình ấy mà tuyên pháp Người nào nên qua đó bằng thân hình đại tự tại thì đại sĩ biên thế thân hình ấy mà tuyên pháp người nào nên qua độ bằng thân hình thiên đại tướng quân thì đại sĩ biên thế thân hình ấy mà tuyên pháp Người nào nên qua độ bằng thân hình tỳ sa môn thì đại sĩ biến thể thân hình ấy mà thuyết pháp người nào nên qua độ bằng thân hình quân chúa thì đại sĩ biến thể thân hình ấy mà thuyết pháp người nào nên hoa đổ bằng thân in trương gia thì đại sĩ biên thể thân in ấy mà tuyên pháp người nào nên hoa đổ bằng thân in cư sĩ thì đại sĩ biên thể thân hình ấy mà tuyên pháp người nào nên qua đổ bằng thân hình tế quan thì đại sĩ biện thể thân hình ấy mà tuyên pháp người nào nên qua độ bằng thân hình bà la môn thì đại sĩ biện thể thân hình ấy mà tuyên pháp những người nên qua độ bằng những thân hình tỷ kheo và tỷ kheo ni ngưu bà tăng và ngưu bà di thi đại sĩ biên thế những thân nghinh đây mà tuyên pháp những người nên quá độ bằng những thân hình phụ nữ của trường gia cư sĩ tề quan và bà la môn thì đại sĩ biên thể những thân hình phụ nữ ấy mà tuyên pháp những người nên hoa độ bằng những thân hình đồng nam và đồng nữ thì đại sĩ biên thể những thân hình ấy mà tuyên pháp những ai nên hoa độ bằng những thân hình tám bộ thì đại sĩ biên thế những thân hình ấy mà thuyết pháp ai nên hoa độ bằng thân hình thần châm kiếm can thì đại sĩ biên thế thân hình đấy mà thuyết pháp vô tận ý quan âm đại sĩ hoàn hảo năng lực như vậy dụng mọi thân hình vào mọi thế giới mà qua đồ cho chúng sinh do vậy mà chưa về nên hết lòng hiến cúng quan âm đại sĩ trong nỗi kinh hoàng trong cơn nguy cấp trong sự hoàng nàng quán âm đại sĩ có thể cho người sự không sợ hãi nên thế giới hệ cam những này ai cũng tôn xưng là người cho sự không sợ Bồ Tát vô tận y liền thưa bành đừng thế tôn này con xin hiển cung quan âm đại sĩ thưa rồi vị Bồ Tát này cưỡi ngay sau chuỗi đủ thứ ngọc quỷ đang mang nơi cổ gia trị trăm ngàn lạng và nghiêng lên quan âm đại sĩ mà thương Bạch đại sĩ xin đại sĩ nhận cho một cách niễn cung theo chánh pháp bằng sâu chui ngọc quý gia này nhưng quán âm đại sĩ không nhận Bồ Tát vô tần y lại thưa bạch đại sĩ xin đại sĩ Thương tôi và thương chúng sinh ma nhận cho lúc ấy đừng thể tôn dày quan âm đại sĩ hài thương Bồ Tát vô tận ý thương bốn chúng tam bộ ma nhận sâu chuỗi ngọc ấy quan âm đại sĩ tưng khăn thương ma nhận và phân sâu chuỗi ngọc ấy làm hai phần một phần hiền cùng đừng thế tôn một phần hiền cùng bảo tám của đừng đa bảo đức thế tôn nói vô tận y quán ngâm đa sĩ với thần lực từ tại như vậy mà du qua thế giới hệ này bây giờ bồ tát vô tận y liền thưa hỏi đừng thế tôn bằng lời trình cũ sau đây Bành đừng thế tôn đần đề tướng quý cho con hỏi lại gì con phần này vì lý do gì tên quan thế âm vào lúc bây giờ đăng đây tướng quý cũng dùng trình cô đáp lại như sau này vô tần đi hãy nghe cho khéo việc làm quan âm là kéo đáp mưng ơn thấy mọi người ở khắp mọi nơi với sự thề nguyện sâu rộng như biển bột sự thể nguyện cực kỳ hùng vĩ vô cùng trong sáng và được đại sĩ đã từng phát ra trong khi trải qua vô số thời kỳ không thể nghĩ bàn phụng sự rất nhiều bạn đức phật nay đây như lai chỉ nói văn tăng ấy nghe danh yêu hoàng thấy hình tượng quan âm đại sĩ chuyên tâm trì niệm chứ không bỏ qua thì hết đau khổ ở trong những nơi còn có đau khổ bị kẻ kỳ số ruống lửa năng lực trì niệm Quán âm đại sĩ làm tăng ngò lửa như bị nước tưới trôi nối biển cả rầm cả qua giật năng lưng trì niệm quán âm đại sĩ làm cho sóng nước không thể nhận chìm trên đỉnh tu di bị số rơi xuống năng lưng trì niệm quán âm đại sĩ làm như mặt trời đừng trong không gian kẻ ác đuổi rơi chân đuổi đá cứng năng lưng trì niệm quan âm đại sĩ làm không thương tổn đến một mảy lòng giặc thù bao vây cầm dao muốn hại năng lưng trì niệm quan âm đại sĩ làm dần thù ấy sinh ra hiền lành bị hòa phua chúa Xâm bi hành định năng lưng trì niệm quán âm đại sĩ làm gương đao phủ gãy liền từng đoạn dao cầm gông xích tay công chân cùng năng lưng trì niệm quán âm đại sĩ làm cho rời ra mà thoát được liền trụ yếm thuốc à đồng muôn gây tai hòa năng lực trì niệm quán âm đại sĩ làm cho về lại nơi kẻ gây ra nêu bị la sát rồng đồng quy dự năng lưng trị niệm quan âm đại sĩ làm chúng tưng thì không dám làm mãi thủ dự bao vây nên vũng ghê rợn năng lưng trì niệm quan âm đại sĩ làm chúng mau lè tháo chạy mân ngôn rằng rình tìa phung ơi đồng như khói năng lần trì niệm quan âm đại sĩ làm chúng tự đi liền theo tiền niệm dòng tổ sấm sẽ cái mưa đa mưa lớn năng lừng trì niệm quan âm đại sĩ làm cho tiêu tan liền theo tiếng niệm chúng sinh khốn đôn vì bao đau khổ cái nhìn tuệ giác của quan thế âm đầy cả năng lực cứu khổ cho đời quan âm đại sĩ đầy thần thông lực đầy tuệ giác lực đầy phương tiện lực cho nên khắp cả mười phương thế giới không đâu mà không biên thể xuất hiện chỗ dư địa ngục ngà quỷ súc sinh cho đến khổ lớn sinh già bệnh trên đại sĩ làm cho dân dân hơ sinh nhìn đúng sự thật nhìn thật trong suốt nhìn với tùy gia vô cùng vĩ đại nhìn bằng đại bi nhìn theo đại từ nên nay thường xuyên nguyện cầu chiếm ngưỡng là thề trong suốt sáng không tỳ phên là vận nhật nguyệt phá tan âm ám là lửa rực sáng xua tan tai nàng ngài trải hào quang khâm cả trần gian ban thể đại bi như sấm thân tịnh ni thân đại tự như mây dồn lớn đại sĩ mưa xuống nước cái phàm cam lộ rưỡi tắt lửa dư của bao phiền nào Đội chân cửa quan kinh hoàng chiến trận năng lưng trì niệm quan âm đại sĩ làm cho dằn thù lui bước tan ra tiếng cực tinh tế tiên nhìn vào đời tiên dông phàm tiếng tiên như hải triều tiên hơn tân cả cung bừng trong đời nên hãy thường xuyên chuyên tâm trì niệm hãy niệm liên tục đừng có hoài nghi trong cơn đau khổ chính trong nguy khốn quan âm đại sĩ về thanh tình ấy là nơi nương tựa cho bao chúng sinh la bừng tròn vẹn phẩm chân hoàng ao là mắt từ bi nhìn xuống chúng sinh là biến dồn lại vô lượng phước đứng vi đại sĩ ấy đáng kính đáng lạy Bây giờ Bồ Tát trì địa liền đứng dây từ chỗ mình ngồi bước tới đứng Thế Tôn mà thưa bành đài Thế Tôn người nào được nghe phẩm nói về quan âm đại sĩ về đấng diệu dùng từ tài và thân lực biên thế môn cánh toàn diện khi bìa công đừng người ấy đã có không tới khi đừng thế tôn tuyên thuyết phẩm nói về vị toàn diện này trong các chúng có tam vạn bốn ngàn người cùng phát tâm tuệ giác vô thượng là tâm tuyệt bằng mà đồng bằng Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quang Thế Âm Bồ Tát Phẩm Phổ Môn Chân Ngôn Viết Cán Đa rì Đa rì Đôn Đa rì Đôn Đốt Đa rì Ta Bà Ang da re da re dong da re dong dong da re ta bà Ang da re da re dong da re dong dong da re ta bà long từ đại minh chân ngon an ma ni ban di hồng an ma ni ban di hồng an ma ni ban di hồng an ma ni bác di hồng An ma ni bác di hồng An ma ni bác di hồng An ma ni bác di hồng ma ban nhã ba la bằng đa tâm kinh quan tự tài Bồ Tát thành tâm bác nhân thi khổ quan xa lời tự sanh bân gì không công bân gì sáng sáng tương thì không công tương thì sáng to tượng hành tương diệt phụng như thì xa lợi tư thì chư pháp công tướng bân sanh bất diệt bệnh có bất tình bất tăng bất giảm thì cố không trung vô sanh vô thọ tượng hành tương vô nhãn gì thì thiệt tân y vô sát thanh đường về sung bám vô nhãn giới nà chi voi đừng giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng nà chi vô lao tư diệt vô lao từ tầng vô khổ tầm diệt đạo vô trí diệt vô đăng diệt vô sở đăng cố bồ đề tăng đoại ban nhà ba la mạng đa côn Tâm vô quay ngài vô quay ngài cố vô cũng bố viễn ly điên đa mộng tường cứu cánh niết bàn tam thế chư và kê bát nhà ba la mận đa cố đăng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cô tri băng nhã ba la mật đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thường chú thì vô đang đang chú năng trừ nhưng thì cô chân thiền bằng ngữ cô tuyết bát nhã ba la mần đà chú thực tuyết chú vi kinh đế đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ngày an lành đêm an lành à, đêm ngày sau thời đều an lành tất cả sanh mô thẩm phương thượng trụ tam bảo tăng đại chứng minh nam mô đại từ đại bi linh cảm ứng quang thế âm bồ thanh văn phạm vương đế thịnh tư thiên vương chúng thiên long ba bộ pháp nhất thiết liệt về thiên thần quán giáng đạo tràng chứng minh công đức gia hồn hiện tiền chứ đệ tử chúng thập kỳ an hiện tiền chư đệ tử cùng gia quyến đằng hiện tiền thân cung trang kiện mang về bình an thu tống tam tài đông nghinh bách phúc xin xin cùng tam bảo chung nhà kiếp kiếp được thiện thần phò trợ lại nguyện cầu cho ông bà cha mẹ nhiều đời cập đẳng qua cố liệt vị chương linh ảnh hưởng phước lành nghe pháp nghe kinh đạo vàng tỏ nguồn nương bạn đứng đượm nhường tâm dài thoáng đại cửu liên hóa nở thấy từ tôn nghe pháp âm đứng phật thuyết thượng thừa ngộ tri Đồng nguyện âm dương hai cành người còn hoan hỷ Kẻ thác siêu sinh cùng tất cả chúng sinh đều tròn thành Phật đạo chúng sanh thế giai đại đạo Phật vô